và lớn nhất trong họ nhà mèo. Vì thế mà chúng leo trèo rất giỏi. Ngay gần khu vực hàng rào của du khách có thể bắt gặp được những trong sắt. Những trong sắt này với một mục đích đó chính là cản trở sự leo trèo của những bạn hổ thoát ra ngoài. Ngay bên tay phải chúng ta dưới sập gỗ ra, bên tay phải dưới sập gỗ có một bạn đang nằm nghỉ ngơi tại đây. hội này rất lơi sẽ dành ra 20 tiếng đồng hồ cho việc ngủ nghỉ và giải trí. Tôi chỉ dành 4 tiếng đồng hồ cho việc tìm kiếm con mồi và thử thức con mồi. Dạ, rất lơi ạ. Ngay khu vực phía trước đây, dạ bên tay trái chúng ta Nguyễn Duy Nó sẽ được bắt gặp hai bạn hổ đang nằm nghỉ ngơi tại đây. Dạ, nghe đây hai bạn hổ này là một con đực và một con cái hiện tại hai bạn này đang quen nhau Đặc biệt là thổ là nồi nước sống đơn lẻ Mỗi con sẽ điều trị một lãnh thổ khác nhau và không con nào tiến gần đến lãnh thổ của con nào Tuy nhiên thì vào mùa sinh sản, nhà chúng sẽ tìm đến nhau và kết đôi với nhau Và sau khi kết đôi xong thì chúng lại chia tay nhau Từ 3 đến 3 tháng rưỡi sẽ cho ra con con Và một lứa như thế thì từ 1 đến 5 con Ngay phía trước kia, ngay phía trước bên kia rảnh nước nhà có một bàn đang nằm kia sau khi kết đôi xong thì chúng lại chia tay nhau và từ 3 đến 3 tháng rưỡi sẽ cho ra con con một lứa và con con của trường thì từ 2 đến 2 tuần rưỡi tuổi sẽ được mở mắt và chúng tôi rất vui mừng thông báo với quý du khách rằng chúng tôi vừa mới chào đón hai cá thể hậu con khá là dễ thương yeah. Dạ. hai bạn này thì được sinh ra cách đây hơn một tháng tuổi và hai bạn này được đặt một cái tên một bạn tên phú và một bạn tên quốc ghép lại là phú quốc yeah. Dạ. hai cái bạn hai bạn này thì được nhốt ở khu vực khác nha được chăm sóc riêng chăm sóc đặc biệt ngay khu vực bên tay trái chúng ta ngay bên kia à, có một bạn đang nằm nghỉ ngơi tại kia <laughs> dạ các bạn này mỗi ngày rất lười à, dành 20 tiếng đồng hồ cho việc ngủ nghỉ ủa một khu nhỏ quá mà nhiều hổ rồi nó đánh lộn sao dạ các bạn này đánh riết rồi cũng kết bạn với nhau thôi nè dạ. dạ. chúng ta cùng quan sát ngay khu vực bên tay phải của mình sập đổ đây à, bạn, bạn đang nằm nghỉ ngơi tại đây mỗi bạn gỗ như thế này thì mỗi con sẽ có một bộ lông khác nhau và không con nào giống con nào cũng giống như con người chúng ta thì mỗi người có một vân tay thì những bạn này cũng như vậy và đặc biệt là nước miếng hay còn gọi là nước vải các bạn hổ này thì có khả năng sát khuẩn rất tốt vì thế mà khi chúng bị thương chúng thường liếm vào vết thương của chúng để cho vết thương mau lành ở trên xe chúng ta có ai bị thương có thể xuống xe và nhờ những bạn này chữa trị giúp chúng ta yeah. Dạ. tuy nhiên thì những bạn này chữa trị một lần và chúng ta sẽ không còn cơ hội để chữa trị lần thứ hai yeah. Dạ. không còn cơ hội nữa anh ạ bởi vì vừa mới gặp chúng ta thì bạn này đã sự đẹp ngay lập tức yeah. Dạ. Dạ xa xa bên tay trái chúng ta có một bạn đang nằm nghỉ ngơi bên kia Hai bạn luôn, một, một con nằm trên đồi nữa kìa, trên cái mung cao dạ, cao Gò má, gò, nằm trên gò mối à Trung bình một bạn hộ đực có thể nặng đến 350kg Và một cô nàng hộ cái có thể nặng đến 200kg Và lời hỏi thì chúng di chuyển rất nhanh, có thể chạy với vận tốc 65 km h và chúng ta tạm thời chia tay với những bạn hộ ở đây tiện đến một khu vực khác khu vực của loài động vật ăn cỏ dạ, bạn này khá là quy bù